gió mang gót thu về đồng sang kéo thu đi vẫn tôi đứng bên lề ngóng em về đây đến nay cuối thu rồi không thấy dáng em ơi nhớ em tôi gọi tên em trong chiều thu buồn mình đâu sân mình bước xuống đôi giờ đã xa mất chục vạn dặm lối sân nào còn có em đâu được chỉ mình anh rất trời sòng vạng em như một cơn gió thoảng chỉ toán chốc rồi vội vã qua biết lúc nào em lại ghé tới muốn chút hương nồng của tình đã xa đường về bằng bóng một người gió xiết bên tai ta tầm nhắc khẽ tay người giờ nắm tay ai quên đi tình đầu là điều chắc sẽ hương hoa sữa của ngày nào đời sơn mãi vẫn còn người vương và nếu em thấy thì quay trở về để khúc nhiệt tình để tiếp vài chương đêm mưa bay Giấc mơ em về mỗi đầy hơi ấm Anh thấy mình dạo ấy tinh khôi đôi môi em cười má hồng tê thắm sụt tình nồng vong mãi chẳng phai dù cho đôi mình chẳng còn chung bước Anh tự hỏi nếu như có một mai gặp nhau tiếng còn đập như lúc trước Anh ước là ngày đó sẽ không phải một ngày mưa răng ngập lối Vì nếu vậy chắc con tim anh chả khác khoảng không khi giờ chập tối Nếu được trở về ngày đó đi ngược quy luật của ngày và đêm Thì ẩn bấy ở sang nhật ký chuyện tình mình chắc sẽ dài tên. Gió mang 小酒。 còn lại mình tôi ngồi đây chờ em trong trận thu cuối phố cũng đã sắp vào đông còn đôi chân ta bước một mình